Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn TV nhé à, Trong video ngày hôm nay thì à, uh, Sơn sẽ à, truyền tải cho các bạn xem về một cái à, phiên chợ Đây được gọi là chợ Khâu Vai các bạn ạ Đây là buổi chợ phiên ngày uh, thứ bảy à, ngày ngày mùng 7 Đường uh, chợ phiên Khâu Vai này thì sẽ uh, được uh, tổ chức vào ngày 2, ngày 7 các bạn ạ Trong cái phiên chợ ngày hôm nay mình à, sẽ ghi hình và khám phá ở cái phiên chợ này xem à, người đồng bào trên này họ ờ, có những cái món hàng gì khi ờ, mỗi tuần là họ sẽ đem ra chợ bán và mình cũng sẽ trải nghiệm tất cả những à, hàng này yo yo yo hay anh hậu tại cái yo trong là thị lý nhá này yo sai yo chơi ba ai lấy cái gì thì lấy hai ba thêm một bóc mười nghìn luôn phiên chợ ngày hôm nay thì mình quan sát thấy là khá nhiều các bạn nhỏ ở trên vùng cao này đi tham gia buổi chợ này các bạn ạ à, khu vực chợ ở đây thì nó không được rộng như là các cái chợ phiên khác mà chợ ở đây thì cũng khá là hẹp thôi nhưng ờ, cũng được đổ về đây cũng khá là nhiều người đồng bào ở đây họ đi chợ mà mình quan sát thấy chủ yếu là các <laughs> em nhỏ đi chơi chợ rất là nhiều còn đồ hàng ở đây thì nó vẫn có đầy đủ tất cả các à, món đồ thiết yếu mà người đồng bào thường thường, thường chuyên à, đem ra chợ bán và mọi người đi mua ở đây thì người ta bày bán à, các mặt hàng chủ yếu là ở dọc hai bên dễ đường các bạn ạ ở bên trong này thì mình cũng ra thấy khá là đông người đang tập trung uh, bán rượu và mua rượu ở bên trong này các bạn cứ ừ, cách 5 ngày lại uh, họ một tuổi 5 ngày lại họ một tuổi ở bên trong này thì uh, ta đang uh, mua và bán rất là nhiều những can rượu mình sẽ đi vào bên trong này nhé Đấy như vậy các bạn quan sát thấy đây Đây là những can rượu mà người đồng bào họ ờ, nấu rượu ngô ấy các bạn Thế sau đó là đến phiên chợ thì sẽ đem ra ngoài này để bán và mỗi người thì lại có một cái ờ, muỗng này để ờ, cho những người mua thử đặc biệt là rượu ở đây là rất là ngon và rất là êm nhá mà mọi người đi mua rượu thì là phải thử

Chích của cậu à? Rượu uống ngon không chú? Chích của cậu, tôi à? chỉ có cậu Ờ, chỉ có ờ, mà ngoài nhưng cái ra cậu không? Một cái điều đặc biệt ở cái phiên chợ này á thì nó khác với các cái chợ phiên khác ở chỗ là người dân ở đây họ đi họp chợ rất là sớm các bạn người dân họ đi họp chợ sớm lắm và họ cũng uh, tan rất là sớm bình thường những chợ phiên khác thì người ta có thể là đến họp đến 1 2 giờ thậm chí 1 2 giờ chiều mê tan nhưng ờ, ở cái chợ cô ờ, vai này thì người dân họ đi họp chợ sớm và cũng chỉ tầm 9-10 giờ là đã tan hết cái chợ rồi các bạn giờ này thì nó vẫn còn rất là sớm nên là mọi người vẫn đang đổ đi ra chợ rất là nhiều đấy có hai ngã đường từ các cảng đổ về ờ, chợ rất là đông ثاني اللي مش فاصله يطلع người nhìn là ba người có ba người bao chạy sai người hai ba người một tóc người nhìn luôn ai thích lấy cái gì thì lấy ai thích nhặt tươi thì nhặt nhặt thế nào cũng được lựa thế nào cũng được thứ ba thứ là 10 nghìn mà 10 nghìn thì ta có ba thứ luôn à? có cả hàng may hàng à, cắt vải đây luôn các bạn này Đây là người ta bày bán à, đồ hàng chủ yếu là ở dọc cái dãy đường này thôi các bạn thì ở bên trong cái khu để tổ chức chợ thì nó chỉ có một à, cái gian à, hàng kiểu như là một vài gian nhỏ nhỏ thôi ấy. Nó không có rộng cho nên là người ta sẽ bày bán ở hai bên dọc đường ở trên này thì vẫn là chủ yếu là người đồng bào dân tộc Mông các bạn nhé đây chào các bà nhá <laughs> đây bà bán cái món bánh gì đây bà bánh bánh bánh bánh gì ạ à? bánh bánh chào bánh này là bánh, bánh... sừng ừ. bò bánh sừng bò ấy bánh sừng bò ờ, bánh bánh sừng bò <laughs> bánh này thì làm bằng bột uh... bằng gạo nếp thôi. bằng bột gạo nếp luôn à lấy gạo nếp về gói luôn không không bằng bột à lấy kiểu như gói bánh trưng đấy đúng không à. còn em bán đây là bán bánh phở à phở khô ấy em cũng có à, ờ. thế ờ, bánh này là có làm làm bằng nhân gì có nhân không không, không. bánh này không có nhân đúng không vâng. Ồ, chỉ gói bằng uh, gạo lếp không à vâng, vâng, vâng. kiểu như bánh trưng đây là nó cũng là một trong những cái uh, món bánh mà nó cũng khá là ừ. đặc trưng của người đồng bào ở đây các bạn ạ ơi kênh của anh tên gì đấy kênh của anh là sơn lâm tv hả sơn lâm tv sơn lâm à dạ. đi đi đi đi nó không biết là ít của ô ít của ít của nhớ nhớ thì chưa mà ô pin ăn rau ít pin đâu bây à cái tôi chỉ bắt chỉ được mất tuổi rồi mình tao nhiều nhớ dạ, thì lấy tao chối lấy bao nó như là chối khổ lấy quá mà lấy nó cũng xé mà nó thì nó thì à? nó ở đâu à ở khu vực trên này thì mình quan sát thấy là người đồng bào họ bán rất là nhiều những cái loại rau cải mèo các bạn một cái điều đặc biệt là rau cải này là người ta trồng ở trên nương là nó không hề có thuốc các bạn nhé mà đây toàn bộ là nó sẽ mọc tự nhiên có nghĩa là người ta chỉ rắc hạt rau ra ra ra đất và nó sẽ lên rất là tươi tốt Đấy, nên cho nên chúng ta nếu sử dụng uh, ăn những cái rau này thì rất là đảm bảo về ờ, an toàn thực phẩm luôn các bạn hết hết sáng này hết sáng này đi hết sáng này 네, 어떠나? 또 좋아해. Đây mình, mình quan sát thấy có một ông cụ có vẻ là cũng rất là khó khăn, rất là khổ mình uh, sẽ uh, cho ông ấy tiền mua rau các bạn nhé đây ông cụ cầm ô này các bạn này bây giờ mình sẽ à, ra cho ông ấy tiền mua rau các bạn ông mua rau này mua măng này mua người hoặc là cũng không chi tiết là kiểu Không phải à. lăm nghìn cân cái này một củ hết được một cân rồi mình nhiên nhiên luôn không biết nói rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi Tôi à. cho ông tiền để ông mua rau các bạn ạ vâng. Nhưng mà ông ấy lại không chắc là không nghe được tiếng ờ, người kinh ấy Ông không nghe được tiếng người à. kinh với cả người lại không nói được tiếng người mông ấy Cho nên là tôi cho ông ấy để, để ông mua rau các bạn ạ à, chị nói lúc là cho ông tiền để ông mua rau đúng thế Mình tôi này là tiền là cua ấy, có nhiều đó, một dưới có rau nào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 아, 언니, 어, 언니, 어서 오픈 나가시 오픈 다. Chiếc này mấy hàng đấy là dùng mà tiếp nha. Đấy, ăn chưa đấy Chị mua mình nhủa chị Vô mà, nhủ chị vô nó rồi Vô vô vô Đó Chị chị Rồi đi Tết để gặp thiết

chụp một kiểu ảnh có làm gì đâu anh chụp bởi vì là anh thấy là các em xinh thì anh cho anh xin chụp kiểu ảnh các em đi đi đi học hay là đi chợ đấy đi chợ à? đi đi chợ mua được cái gì chưa chưa Thế cho anh xin kiểu ảnh nhá đồng ý không anh chụp nhá ok vừa lại đây các bạn này ông à, mình uh, cho ông cụ tiền đấy à, đang uh, ngồi uống rượu ở đây rồi Đó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 anh em giao một đi nè Nó phải không? Về chanh Nó phải không? Cái đường đá Này, này, là mình quan sát thấy ở đây ờ, thì ờ, ở cái hàng rượu này chủ yếu là người phụ nữ đi ờ, mua rượu các bạn ạ đấy mình quan sát là chủ yếu là người phụ nữ mua rượu nhé chưa thấy một người đàn ông nào đi vào đây mua rượu bởi vì mình cũng đứng ở đây khá là lâu rồi các bạn ghi khá nhiều hình ảnh bạn này rồi nhưng mà chưa thấy người đàn ông nào đi vào mua rượu cả còn thấy là phụ nữ thôi nhá phụ nữ thử rượu chúng là người đồng bào trên này thì họ uống rượu là khá là tốt đấy các bạn nó nó có phao nó nó to nó ở chỗ có tờ bạc tiêu nè nó nó to thế nha tầm kia hả mà nó ăn một chiếc thùng nó cái hộp đó có số ở trên nó chết rồi thì nó tin chữ ta chỉ nó chung thấy là thấy là sao cháu em bây giờ cháu em em vô tổ chức cả để chỉ cả là nó thấu tiếng nó sao tiếng được nữa nó sao Ô, chị chú mà chị hảo chị chị cho chị chú nữa thì sao nè Tôi tên là như chị nó đã, chị nó thấy sao đâu 나뭐 이삐껍질 나와 뭐 이삐껍질 초초초나 이게 엄청 mong cái này cho cua đi cậu xe đi qua cậu xe đây đi ý hả lo ý hả đây đó chẳng gì đây đi ý hẳn cái gì tao xem muốn thở lắm hóa à ý hẳn cái gì có biết cậu gì mà mà chỉ ít biết à cái tụng thêm à tôi tôi có điện hóa một chi cũng tiền nhá cuốn để thầy nhớ hát đó con Thank you. Lượng thuốc sâu mà Video này chắc là mình xin phép được kết thúc tại đây thôi các bạn ạ Bởi vì à, mình cũng đã ghi tất cả những cái hình ảnh ở trong cái phiên chợ khâu vai này Và đã à, toàn bộ trong cái video thì mình đã có đầy đủ rồi thì, uh, bây giờ chắc là mình cũng xin phép kết thúc video nhá Xin chào mọi người, hẹn gặp lại à, mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Dạ,